Chùa Ba Vàng trao tặng 40 xuất quà đến những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Uông Bí. Các hoạt động ý nghĩa của Phật tử Chùa Ba Vàng mừng ngày 20 tháng 10. Sau đây là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, nương đức trên sư phụ cùng chưa tăng, trong 3 tháng vừa qua, các Phật tử Chùa Ba Vàng và nhân dân Phật tử nói chung đã cùng nhau tu tập, trì giới, sám hối, làm các việc phước thiện theo 3 tháng tu tập mùa hạ. Tháng 9 âm lịch vừa qua, chương trình tu tập đã hoàn mãn. Với tâm tha thiết cầu thỉnh của hàng Phật tử, Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng Ni đã từ bi hứa khả tác lễ kết chương trình tu tập. Vào buổi sáng, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, được sự chỉ dạy trên sư phụ, chư tăng đã quang lâm truyền trao bát quan trời giới cho hàng cư sĩ tại gia để các Phật tử được tu tập các công đức trong ngày kết mãn khóa đàn tu tập. Sau khi thọ nhận bát quan trai giới, các Phật tử bước vào thời khóa tụng kinh trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa. Đây là duyên lành để các Phật tử được tăng trưởng phước báu, tăng trưởng tâm Bồ Đề trên con đường tâm cầu giải thoát. Nhân dịp này, với tâm tri ân và đền ân, các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng, cúng dường trai phạn lên sư phụ và chư tăng. Mong muốn bày tỏ tấm lòng hiếu kính trên sư phụ và chư tăng đã tạo duyên cho các Phật tử được tu học, tăng trưởng trí tuệ và phước báo trong 3 tháng mùa hạ. Tại buổi xuất bát, các Phật tử đã dâng những vật thực tinh sạch để cúng dường chư Tăng. Với tâm thành kính tín, các Phật tử ngưỡng mong quý Thầy sẽ có đủ sức khỏe, tinh tấn tu hành sớm viên tròn đạo quả, làm lợi ích quần sinh. Vào buổi chiều, các Phật tử đã bạch thỉnh chư Tôn Đức Tăng Quang Lâm hướng dẫn cho các Phật tử tu tập thiền theo các đề mục quán để các Phật tử được khai mở trí tuệ, tăng trưởng các thiện pháp trên lộ trình tu tập cầu giải thoát. Điều đặc biệt, trong ngày kết mán 3 tháng tu mùa hạ, các Phật tử đã thỉnh cầu Sư Phụ chứng minh và hứa khả cho ra mắt 46 đạo tràng tại nhiều tỉnh thành trong đất nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Sơn La, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ và một số tỉnh thành khác. Chương trình được kết nối qua ứng dụng Zoom và phát trực tuyến trên các trang truyền thông của chùa để quý Phật tử có thể theo dõi từ xa. Trong không khí trang nghiêm tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện, Sư Phụ đã ban những lời chỉ dạy và đặt tên cho 46 đạo tràng thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng tập Tu Lục Hòa. Kết thúc buổi ra mắt, đại diện các Phật tử đã dâng lời tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng. Chắp tay hướng về Sư Phụ, các Phật tử hứa nguyện sẽ tinh tấn thực hành lời Phật dạy, tu lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng thông qua sự chỉ dạy trên Sư Phụ để mang lợi ích, hạnh phúc cho bản thân mình và những người xung quanh. Vào buổi tối, thể theo lời bạch thỉnh của các Phật tử, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, Chùa Ba Vàng đã tổ chức đàn trần tế kết mãn khóa tu tập mùa hạ năm tân sử. Nương nhờ ân đức của Tam Bảo, chư Tăng đã quang lâm phổ tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh, giúp các chúng sinh trong cõi tâm linh được lợi ích nhân duyên thủ thắng giải thoát. Mong rằng với tấm lòng từ bi của chư Phật, của chúng Tăng và tâm thành tín của hàng Phật tử, các vong linh được thỉnh mời về tham dự Pháp hội sẽ nhận được phần phước báu, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành, hộ trì Tam Bảo để chính Pháp mãi trường tồn ở thế gian. 105 năm đến giữa đời, 85 năm hạ lạp sáng ngời chân như, tháng 10 mây trắng tiễn đưa, hưu hưu ngọn gió khẽ lùa mắt cay. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ là bậc cao tăng thông tuệ, am hiểu tam tạng thánh giáo. Trong 105 năm trụ thế cõi Sa Bà, 85 năm hạ lạp, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã chọn đời dâng cho lý tưởng Hoàng Pháp lợi sinh, góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam. Nay công đức hóa duyên đã viên mãn, do tuổi cao sức yếu, dạng sáng ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, tức ngày 21 tháng 10 năm 2021, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã thu thần viên tịch tại Tổ đình Viên Minh, để lại niềm kính thương vô hạn trong lòng muôn đồ tứ chúng tăng ni Phật tử trong và ngoài nước với tấm lòng thành kính, được sự chỉ dạy của sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng đã thiết lập hương án, tổ chức tụng kinh tưởng niệm nhất tâm cầu nguyện giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ Cao Đăng Phật Quốc. Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ thực hiện thông bạch của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã treo Phật kỳ rủ và thiết lập hương án tắc lễ tụng kinh 3 ngày tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng. Đối trước Tam Bảo và Hương Án của Hòa Thượng, Sư Phụ cùng Chư Tăng đã dâng nén tâm hương, tụng kinh tưởng niệm truy tiến giác linh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Buổi lễ tụng kinh được diễn ra trong không khí trang nghiêm và lắng động. Với tâm tri ân thành kính, Sư Phụ, Chư Tăng và các Phật tử nội tử đã nhất tâm cầu nguyện giác linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Cao Đăng Phật Quốc. Vào ngày tụng kinh cuối cùng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tuyên đọc tiểu sử của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm giúp tư chúng hiểu hơn về con người cao quý, ngát hương đức hạnh của Ngài. Đối trước hương án của Cố Đại Lão Hòa Thượng, bằng tất cả lòng thành kính, Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã dành một phút quán niệm và đi nhiễu quanh di ảnh của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ ba vòng để tưởng niệm ân đức Ngài. Đồng thời, trong ngày truy điệu tưởng niệm và lễ nhập bảo tháp Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, thực hiện thông bạch của giáo hội, Chùa Ba Vàng cử chuông chống bát nhã vào thời gian tổ chức lễ tưởng niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Trong thời khắc tiếng chuông chống bát nhã vang lên, sư phụ, chư tăng và các Phật tử đã đứng trước di ảnh của hòa thượng, chắp tay cung kính tưởng nhớ và tri ân Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Mặc dù thân tứ đại của ngài đã không còn, nhưng cuộc đời đức hạnh của ngài mãi là tấm gương sáng cho hàng hậu thế noi theo. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện theo công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như thể theo nguyện vọng của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương đón bà con tại các vùng dịch được kiểm soát trở về quê. Được lựa chọn là một trong những địa điểm làm khu vực cách ly, dưới sự chỉ dạy của sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã dành một khu độc lập làm cơ sở cách ly tập trung cho những người dân từ miền Nam trở về Quảng Ninh. Theo chỉ đạo của thành phố Uông Bí về việc hỗ trợ người Quảng Ninh từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương, đoàn lãnh đạo thành phố Uông Bí đã đi kiểm tra thực tế khu cách ly dự phòng tại chùa Ba Vàng. Qua đó, đoàn lãnh đạo đánh giá cao sự chuẩn bị chú đáo và sẵn sàng của chùa Ba Vàng cho việc trưng dụng các khu vực trong nhà chùa để phục vụ cho công tác cách ly trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng như cơ sở vật chất cho khu cách ly, được sự chỉ dạy của sư phụ Thích Trúc Thái Minh và Chư Tăng, các Phật tử nội tự đã cùng nhau họp bàn, triển khai những công việc cần thiết như lắp đặt hàng rào bảo vệ để tách biệt khu vực cách ly với đường đi của nhân dân Phật tử thập phương vệ sinh khu vực cách ly độc lập, hệ thống điện nước cũng được chuẩn bị và kiểm tra kỹ lưỡng, các phòng sinh hoạt được bổ sung thêm đơn để bà con nghỉ ngơi. Có thể nói rằng sự chung tay của Chùa Ba Vàng trong công tác thiết lập khu vực cách ly dự phòng đã góp phần đắc lực cùng các cấp chính quyền và người dân cả nước trong công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, nhân tháng hành động vì người cao tuổi, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tăng chùa Ba Vàng đã đến Trung tâm Văn hóa thành phố để trao tặng những xuất quà cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tham dự chương trình có sự góp mặt của bà Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố Uông Bí, bà Nguyễn Thị Mừng, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Uông Bí, cùng đại diện lãnh đạo Hội người cao tuổi các xã, phường. Tại đây, Chư Tăng đã trao tặng 40 xuất quà trị giá 20 triệu đồng đến những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà là sự quan tâm, tấm lòng yêu thương của Sư Phụ cùng Chư Tăng đối với người cao tuổi. Trước tấm lòng của Sư Phụ và Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Thay mặt cho ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, bà Nguyễn Thị Mừng đã gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến sư phụ cùng chư tăng chùa Ba Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 10 hàng năm được biết đến là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp để mọi người tôn vinh và bày tỏ tấm lòng tri ân đối với những người phụ nữ. Chúc mừng sự kiện đặc biệt này, các Phật tử Chùa Ba Vàng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhân dịp 20 tháng 10, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã được các đạo hữu nam tặng những đóa hoa tươi thắm để tùy hỷ và gửi lời chúc tới các Phật tử nữ. Với tâm trí ân thành kính, các Phật tử nữ đã dâng hoa lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ và Chư Tôn Đức Tăng, bởi nhờ có Sư Phụ và Chư Tăng, các Phật tử mới được hạnh phúc như ngày hôm nay. Đối trước sư phụ, các Phật tử mong nguyện sư phụ sẽ luôn chỉ dạy cho các Phật tử để các Phật tử sẽ trở thành những đóa hoa tỏa hương đức hạnh theo lời Đức Phật dạy.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 Chư Tăng tác lễ cầu siêu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh ngày 14-30 tháng 9 năm Tân Sửu. Chùa Ba Vàng tặng 3.000 chai nước đến các điểm tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí. Du khách và Phật tử nội tỉnh Quảng Ninh về chùa tham dự thời khóa sám hối ngày 8 14 30 tháng 9 năm Tân Sửu. Chùa Ba Vàng thực hiện biện pháp tiêm phòng mũi 2 cho chư tăng ni Phật tử cùng nhân dân trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.